Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube của Thuận Hiệp Thành Thì à, hôm nay chúng tôi sẽ à, Thuận Hiệp Thành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn à, Một video về à, bơm máy bơm chìm à, nước thải có cánh cắt rác Thì đây là dòng bơm à, chuyên dụng để dùng trong à, các cái à, công trình mà có à, xử lý nước thải hoặc là công trình ao nuôi mà có à, rác thải như lá cây hoặc là một số cái rác thải mà à, dễ cắt có thể cắt được à, trước hết thì à, đây là con bơm chìm nước thải à, có cánh cắt rác thì đây là bơm máy bơm của hãng HTC model là WQD7 10 0.5 0.75 à, cách à, xuyệt ra QC thì à, con bơm này đang có công suất là 1 HP 0.75 kW 1 HP à, ở hiện tại Thuận Hiệp Thanh à, có 3 công suất là 1 HP 1.5 HP và 2 HP để cho quý khách lựa chọn à, con bơm này thì dùng điện à, một pha 220V ừ, chỉ cần à, cắm trực tiếp vào à, hệ thống à, điện của chúng ta là có thể sử dụng rồi uhm, à, thì à, máy bơm chìm này à, nó sẽ hoạt động như thế nào và cái nguyên lý cấu tạo của nó làm sao thì à, chúng tôi sẽ giới thiệu à, sâu hơn à, bây giờ chúng ta sẽ mở từng bộ phận của máy bơm ra để các mọi người cùng à, theo dõi ha à, trước hết thì à, đây là cái ống cái hồng ra của nó thì chúng ta có thể là mở ra mở ra bình thường mở ra ngoài à, để mà nếu như à, chúng ta có dùng cái cái ren khác cái hồng khác thì chúng ta sẽ mở ra thay bằng cái ren khác nhỏ hơn có thể là dùng cái ren nhỏ hơn à, còn nếu như không thì chúng ta vẫn để nguyên bây giờ chúng ta sẽ tháo cái này ra bây giờ chúng ta tháo tiếp tục là tháo cái bít này ra à, để à, tôi sẽ zoom vào mọi người cùng thấy rõ hơn ha rồi tôi sẽ tháo cái bít này ra hiện tại thì máy bơm à, chìm hút nước thải mà có cánh cắt rác này đang rất là được rất là nhiều người à, nhiều khách hàng à, ưa chuộng và sử dụng tuy nhiên thì trên thị trường thì nó không có nhiều dòng hoặc là nếu như có thì nó cũng giá rất là cao giá thành nó rất là cao do đó là mọi người thường là là làm ít có khi nào mà à, sử dụng cái dòng này à, ít rất là kén sử dụng dòng này thường là là sẽ sử dụng các cái dòng à, bơm mà ừ, chế cánh cắt rác à, tuy nhiên thì cái dòng này chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc luôn Dạ, rất là rất là tốt chất lượng rất là ok bảo hành là 12 tháng đây là cái bích đây là cái bích của nó à, bây giờ tôi sẽ tôi sẽ mở cái này ra mở luôn cái à, đây đây là cái à, cánh cắt rác của nó nè các bạn à, như mọi người đã thấy đây là cánh cắt rác nè đây tôi sẽ quay kỹ vào cho mọi người cùng xem ha đây đây là cái cánh cắt rác cái, cái cánh này quay cái cánh ở ngoài cùng thì chúng ta quay khi mà quay là sẽ rác sẽ sẽ được cắt sẽ nghiền ra đây đây ờ, đây là cái cánh cắt rác thì cái cánh này nó được à, thiết kế nằm phía bên ngoài phía bên ngoài của cái cái máy bơm của cái chân khi rác là từ đây vào nè hút nước thải thì rác có thể từ đây vào và cánh nó sẽ nó nghiền rác nó sẽ nghiền rác cắt rác ra nhỏ và giúp cho cái máy bơm chúng ta là không bị kẹt không bị kẹt cái rác lại ở đây như lá cây hoặc là các cái cái um, rác thải mà nó có khả năng dễ cắt được á, thì chúng ta ừ, sẽ cắt ra đây và bây giờ tôi sẽ mở ra mở nguyên cái này ra mở nguyên cái bộ này ra để mọi người cùng à, theo dõi nó cụ thể hơn thì chúng ta sẽ dùng cái cái lục giác để chúng ta mở à, chúng ta mở sẽ bốn cái cái này ra à, tôi sẽ thao tác mở ra mọi người cùng xem ha hiện tại là thuận hiệp thanh đang là à, đại lý phân phối chính thức của máy bơm à, HTC à, tại Việt Nam thì à, giá chúng tôi luôn là giá tốt nhất à, cũng như là chúng tôi cam kết là phân phối à, máy bơm chính hãng của hãng HTC à, để mọi người à, đây rồi tôi sẽ lấy ra được rồi đây đây là cái cái thiết kế cấu tạo của máy bên trong máy bơm ở à, đây chúng ta sẽ có một cái cánh đây là cánh cánh bơm đây là cánh thiết kế hở thiết kế hở tôi kéo lên đây đây à, là cánh bơm thiết kế hở để mà rác vào thì à, à, để bơm được nước thải có lẫn rác thì là rác ở đây là cái cái cái khu vực này cái này là cái cánh cắt rác cái này nè đây là cánh cắt rác thì nó sẽ kết hợp với lại kết hợp với lại cái này đây mọi người cùng sẽ theo dõi đây nó sẽ kết hợp với hai cái hai cái g đây ở đây có hai cái g hai cái chấu này để mà cắt rác thì nó nó rất là bén hai cái này được thiết kế nó khá là bén thì để cắt được những cái à, à, cắt được những cái lá cây hoặc là những cái cái um, rác thải mà có à, độ mềm đó thì đây có hai g đây đây một cái và đây một cái thì kết hợp với đây ở đây là có kết hợp với ở đây ở đây nó có cái này thì chúng ta sẽ cắt rác à, rác sẽ cắt còn cái này là cánh bơm cái này là cánh bơm nha các bạn rồi thì à, cơ bản thì máy bơm à, chìm nước thải cắt rác thì nó sẽ à, có cấu tạo thì cũng như là các máy bơm khác thôi nhưng mà nó sẽ thêm được cái cánh cắt rác thì cái cánh cắt rác này sẽ giúp là là cắt được các loại rác thải cắt được các loại rác thải để mà à, rác rồi lá cây hoặc là các loại khác để mà tránh à, giúp cho máy bơm chúng ta là luôn hoạt động tốt không có bị kẹt rác à, rồi rồi à, nó nằm trong các cái cái, à, cái môi trường đặc thù khác nhau thì à, để mua được à, mua máy bơm à, cắt rác HTC chính hãng thì quý khách có thể liên hệ với à, Thuận Hiệp Thành qua hotline ở trên à, phần mô tả à, hoặc là quý khách có thể là à, truy cập website à, hiệp thành com vn à, có thể gửi email về thuận hiệp thành à, info a gmail.com thì chúng tôi sẽ à, tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách à, nếu quý khách thấy à, nếu các bạn thấy video này hay à, có ý nghĩa vui lòng à, à, like share à, để ủng hộ kênh Thuận Hiệp Thành à, và quý khách cũng đừng quên bấm chuông để mà nhận các cái video mới nhất của chúng tôi à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau